trời hôm nay uh, mưa rồi chạy đi chạy giữa luôn ấy cho nó chạy giữa luôn ấy cho cái chất trống nó xuống một tí nữa đẩy lên đẩy lên đơn quá cái này mình tạo lốm bên dưới hay sao ấy chứ nhỉ dạ chú làm được không cái này của đúng, cái chú thế này là xong. à vâng vâng thế được đúng không tức là bây giờ mình quay chỗ này thôi đúng không 都看了，看了一下。 cái này ra là 15 phút rồi xong hết cái cái này nhỉ hai bốn sáu nói chung một lúa này đi tổng khoảng hai lần là được rồi thì à, thay chỗ cái chân trồng đi chú cái này mình điều chỉnh được độ nông sâu mà ở dưới này đúng không ạ anh anh điều chỉnh cho bác cái xuống này ạ tức là sao ạ được tức là mình muốn muốn tạo lúa ở giữa luôn đúng không ạ phay bằng được được mà mình tấn mạnh nó xuống thì nó xoáy lên thôi vâng rồi còn cái cái cái này nó trẻ ra tôi tách ra nó tạo cái lúa bên giữa à vâng vâng anh cảm ơi đi một đường này rồi tạo luống lại cho bác luôn vâng vâng vâng vâng đúng rồi để, để, để cho anh ấy tơi con một lần rồi đi luôn cho đẹp mình dội quả qua được mà không có anh người gì đâu đây cho chú về chú còn phải thiết kế thêm một cái này nữa sao bản thân bọn chú ờ, sử dụng bọn chú biết bọn chú sẽ cái cây này nó sẽ ăn ở đây thôi chú sẽ một làm một trình biến ốt n là ốt vào đây để khi à. bắt đầu nó không bắt đầu bắn được hai dõng này à, vâng, vâng, vâng. để cho nó làm sao để cho núi nó vẫn gọn vâng vâng vâng cháu hiểu rồi nó đẹp hơn nó phải lẹt thè như thế này đúng rồi. Khi mình đi vun rau ấy đất nó không bắn lên rau nó bắn lên rau nó hay gây cối rau ấy tức là thêm một cái rồi đúng rồi dạ vâng. đúng kế bắt ấp cũng là bằng đầu là được tức là dễ rồi tháo ra biết dễ cái chỗ lò xo này nếu mà chú cảm giác nó tức là nó ấy mạnh quá ấy mà muốn cứng hơn ấy thì chú ép nó vào thì nó sẽ cứng